Dương với diện tích 116 m2 trên một lô, pháp lý sổ riêng xây dựng, giá 4 tỷ trên một lô. Đất nằm ở hướng đông, đường nhựa ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 12 km, bán kính 1 km gồm chợ, trung tâm y tế, ủy ban nhân dân, khu du lịch Lang Biang, view cao thoáng, thích hợp định cư hoặc đầu tư sinh lời. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất ở Ngô Tất Tố, phường 8 với diện tích 521 m2 sổ riêng xây dựng, có 300 m thổ cư, giá 17,55 tỷ. Đất nằm hướng tây nam, đường ô tô tận đất, cách trục chính Ngô Tất Tố tầm 10 m, cách trung tâm Đà Lạt tầm 5 km, bán kính 600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 audio của Địa ốc Five Star, nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật nhiều sản phẩm tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại!